mà bà bà em cũng 70 tuổi rồi cũng ờ, nhiều tuổi mà chưa có cháu nên lúc đấy bị uh, bị mất mẹ đầu tiên cảm thấy bản thân rất là vô dụng chị ạ thế là cứ nằm yên thì 4 tháng chồng là cứ là bông bông bông vào bông ra nhà tắm ngày bao nhiêu lần thế nấu ăn thì mẹ cứ sáng nấu trưa nấu chiều nấu đưa lên vâng giặt dù rồi là mẹ chồng lo hết luôn chồng lo hết cô là nghỉ lúc nào cũng không nghĩ là con dâu đâu dạ. cô cứ nghĩ là con gái của mình cơ vâng dạ. chăm sóc giống như em bé gia đình này là tuyệt vời chị phải nói là em rất là may mắn dạ. khi em có một gia đình chồng như vậy dạ. tất cả mọi thành viên đều rất là tốt lần đầu tiên à, cô gặp bé huyền ấy, ấy thì thực tình là cô không ưng ủa sao vậy vì là cháu nó à, bé quá so, à, mà so với quá. là con trai cô lúc đó là huyền bao nhiêu tuổi cô khi ấy thì 25 tuổi nhỉ mà có 38 39 cân thôi. Vâng, em vâng. bé là bé, bé, quá. Người. Vâng, bé, dạ. bé bé người đấy. Vâng, vậy là cùng hơi ờ, cách trời về địa lý hơi xa nha cô. Cháu là ở huyện Nghệ Đan mà cô là ở thành phố Vinh. À. là cái thứ nhất. cái thứ hai là cô không không thích bé Huyền sắm mà bé là có sắm một tí đi tay đây. Cậu sắm con chút ra, đâu à. coi con chữ gì đây? family ạ gia đình ạ à. mà hồi xưa là vì là bé cùng học bên uh, à, sắm ấy thì ừ. bé có thực hành sắm một tí đấy mà cô thì lại ghét nhất là cái sắm <laughs> thì chồng cô lại bảo là à, ba là thầu quá ừ. cái sắm là cái nghệ thuật rất đẹp đúng rồi. không can gì hết Hay đấy, quá. đấy là chồng cô nói thế đúng rồi à, quen nhau rồi là tình cảm với nhau thì dân là cô tìm hiểu thì cô thấy cháu là rất ngoan và hiền lành biết thương bố thương mẹ nuôi nước ngoài bề ngoài không nói lên điều gì cả xăm có chút dễ thương này mà chừng nào cháu nó xăm cái chữ ngay trán này thì mình thấy kỳ thôi bề ngoài đúng là không có vấn đề gì không cô giống như chú linh nè một cái áo chú linh mặc ba ngày rồi mà chú linh cũng vẫn có đôi khi chú linh mặc quay cả tháng nè có một bộ thôi quan trọng không phải là quần áo không phải là bề ngoài quan trọng là tâm hồn mình xăm thế nào dạ. em làm công tác viên bản hàng cho Châu đi à, sáng bán hàng cho chồng lấy hàng đi gặp mẹ lúc đấy mẹ à, nói chung là thấy mới đầu thì hơi sợ <laughs> dạ hơi rút <laughs> mẹ mẹ gọi điện trực tiếp luôn cơ gọi luôn hả mẹ dạ. gọi cho bé này luôn bé huyên này luôn rồi nói sao cô à, mẹ bảo là mẹ chỉ chấp nhận cho cho cháu với con trai mẹ là bạn bè thôi còn đi quá xa là mẹ không bao giờ đồng ý mẹ gọi thẳng luôn đấy như trong phim nha ừ. hơi sợ với cả là buồn một chút dạ. thì lúc đó huyền nói sao cô nghe ừ. bảo khi ấy là hai đứa đang ngồi với nhau khóc à, lúc đấy hai, hai vợ chồng à, à, hai đứa đang à, đi ăn xe yeah, dạ. bỏ về dạ. luôn dạ rồi lúc đó em sao khóc dạ tủi thân à, sáng ngoài chồng bảo là tối không có gì hết để về anh à, anh anh nói chuyện với mẹ đi à, à, tiếp xúc một thời gian mẹ sẽ thay đổi thôi ừ. lúc đó có nghĩ là mình sẽ xóa cái hình xăm không ờ à, dạ không rồi bao lâu cô đổi suy nghĩ đó thì chúng ta cùng mấy tháng hơn tháng hai tháng chứ thôi <laughs> trời ơi nhanh tại vì lúc đầu thì ờ, thế xong ông ông xã nhà cô cũng bảo thế à. ông bảo là như à, hôm nào ừ, ông mà có cháu ông cho sắm đấy không can gì hết sắm là cái đẹp mà cô là cũng có hai con trai thôi ừ. không có con cái mà bé đấy là về nhà cố là cái tình cảm lắm nhất là là chồng cố rất thương đấy về là có thể là khi nào cũng giục tay phá sửa về à, bột nghỉ cho uống cho lên cân về tháng đầu tiên lên được ba bốn cân đấy à, trời ơi cô ơi, con gái này sao lên ờ, cân <laughs> ngày nào là cùng cứ à, làm gì ột là cô cứ phá cho hai cốc nước cam uống con trai cô nó bảo mẹ thương con dâu hơn con thế thì mày béo rồi thôi để tao phá cho cô con dâu cô tao uống sức khỏe nhưng con dâu có nấu nấu cơm nấu nước thì phục vụ mẹ, mẹ chồng cha chồng tốt vâng việc hầu như là mẹ làm mẹ làm hết mẹ làm nấu cơm cho chúng nó ăn vì nhân viên ăn thì vì chúng nó cũng mắc việc lắm ủa vậy ai ai làm dâu ai <laughs> dạ. có bao giờ con nấu cơm một buổi cơm hoàn chỉnh hết để mời bố mẹ chồng ăn chưa dạ thực tế thì uh, sau khi ở riêng thì à, có nấu một à, một vài bữa lẩu thôi chứ là bảo là nấu cơm gia đình thì chưa còn cái lúc mà ở ở trong nhà với ba mẹ thì là chưa được thật là cơm nước hàng ngày là ba với mẹ nấu hết hai vợ chồng là sáng đi làm à, sáng dậy dọn dẹp qua nhà cửa một tí thôi xong rồi à, đi làm tối về mẹ nấu cơm cho ăn sáng rồi lên nhà ngủ thấy chưa làm dâu bây giờ nó sướng ghê chưa cô ơi, cháu cô không phải làm dâu ờ, cô có <laughs> hai người con trai hả cô à, cô hai người con trai còn lại là có vợ chưa cô à, và vâng, người con trai còn lại là anh ấy à, anh cũng có có vợ rồi à, vậy thôi mình kết thúc cuộc nói chuyện ở đây <laughs> trời ơi làm dâu kiểu này sướng quá con cũng wow, muốn làm nữa nè lúc đấy là um, hai vợ chồng em là lấy nhau được uh, hơn gần hai năm là người bị xảy một bé Thế là bé lớn rồi mà sao? Dạ lúc đấy là um, à, ờ, hai vợ chồng cũng khó có ấy chị là đi mãi mới có tự nhân có tình duyên Nhưng mà em không nghĩ là có nên là em cứ làm việc ấy Cuối cùng nó, bị xảy lúc đấy chắc phải chưa vào tổ Chưa ừ. hình thành ấy Tức là xảy rồi thì em mới biết là có Dạ dạ thì lúc đấy à? mẹ cũng em thấy mẹ cũng khóc vì mẹ mẹ và ba cũng mong vào cháu ấy lúc đấy em rất thương ba mẹ một thời gian lúc đấy mẹ thấy em ngồi khóc thì mẹ mẹ cũng khóc xong rồi mẹ mới nói mẹ nói là thôi uh, uh, con cái ra chơi chó có lúc nào thì bưng lúc đấy bây giờ mà có thì kiểu như sau này cũng có thôi hai đứa cứ thoải mái tính đơn lên mà đó là đứa cháu đầu tiên dạ thì uh, sau khoảng ờ, uh, 6 tháng thì em có lại bé cháu này và bây giờ được uh, ờ, 10 tuổi 10 tháng rồi ạ ừ. lúc mà có bé thứ hai chắc là mẹ vui lắm hả dạ um, lúc có bé thứ hai thì uh, tại vì bé đầu cũng hơi khó mà bị uh, sẩy nên là bé thứ hai cũng có là 4 tháng đầu là phải nằm im một chỗ trông cứ bông bề đi lại vệ sinh các thứ còn uh, mẹ thì uh, cơm nước rồi à, quần áo giặt dụ các thứ là mẹ làm hết vậy thì em rất là xúc động có lẽ là do em rất là thương mẹ vì tất cả những gì mà mẹ làm cho em dạ um, hai vợ chồng em cái lúc lúc đấy là mười làm mở ốt kinh doanh thì à, lúc đầu cũng rất là khó khăn nhưng mà uh, cả là hai vợ chồng cùng làm thì nó cũng đỡ một thời gian thì cũng ổn định kinh tế hơn mà là cứ vào cuồng công việc rồi cứ lo làm thôi à nói chung là việc gia đình thì em không hầu như là không phải đồng tay đồng chân một cái gì hết ba mẹ thì cũng tâm lý cơm nước hàng ngày dọn dẹp là em không phải làm một cái gì à, ở nhà bà cũng về hiếu rồi nên là bà cứ nấu cơm rồi đời con về ăn mà bà bà em cũng 70 tuổi rồi cũng ờ, nhiều tuổi mà chưa có cháu nên lúc đấy bị uh, bị mất bé đầu tiên cảm thấy bản thân rất là vô dụng chị ạ rất là thương bác 3 năm làm dâu dạ. em có thấy là em thiếu sót cái điều gì với gia đình chồng dạ ừ. thiếu sót duy nhất đó là chưa bảo hiểu được ba mẹ nhiều ba mẹ coi em như con gái đấy. chưa bảo em ừ, gọi là hai vợ chồng cứ lo làm kiếm tiền thôi nhiều khi cũng không không tâm lý được như người khác là chăm sóc ba mẹ nấu cơm cho ba mẹ các thứ nhiều khi em buồn xuống nấu nhưng mà bà đã nấu sóng rồi bà nấu sóng rồi bà em xuống thì ba bảo con lên đi không phải nấu gì cả để là việc uh, ờ, thiếu sót nhất của em đấy trước bảo hiểu được ba mẹ em có mong muốn được làm điều đó dạ em mong là em có kế hoạch không dạ có ai vợ chồng em có kế hoạch là tầm một hai năm nữa khi mà kinh tế ổn định hơn cháu ờ, bé nhà em nó lớn hơn một chút thì sẽ đón ba mẹ về ở cùng ừ. dạ, vì hiện tại là bây giờ mẹ ba ba mẹ đang ở riêng chị hy vọng là cái điều mong muốn đó của em nó sẽ sớm thành hiện trong những cái lúc mà lần đầu tiên cháu nó bị suy thai một lần đấy yeah. Dạ. thì nói chung là cô đã cùng rất mong mong đến khi có bị xảy thì cũng rất sốc và rồi thôi thì chuyên môn là đồng viên cháu thôi thôi ờ, ờ, không có lần này thì lần sau nhưng mà đến đến cái đợt mà sau bao nhiêu tháng có tiếp thì lại các bác sĩ thì không bảo nằm một chỗ nhưng mà từ hai từ kiểu bố mẹ về là hai vợ chồng chúng nó là thì thôi bây giờ phải dự thế là cứ năm yên thì 4 tháng chồng là cứ là bông bông bông vào bông ra nhà tắm ngày bao nhiêu lần thế nấu ăn thì mẹ cứ sáng nấu trưa nấu chiều nấu đưa lên vâng giặt dù rồi là mẹ chồng lo hết luôn chồng lo hết đến khi nào mà nghe được uh, tím thai thì mới đứng dậy à. mới đứng dậy đi cô là nghỉ lúc nào cũng không nghĩ là con dâu đâu dạ. cô cứ nghĩ là con gái của mình cơ và vâng, dạ. chăm sóc giống như em bé cô cảm thấy là giống em bé đấy cũng nhỏ nhỏ rồi xinh xinh này nhỏ nhỏ cô cứ chấm bầm thế những lúc nào mà cô bực mình con dâu đó thì cô tìm cách nói thẳng hay là cô ờ, sẽ nói chuyện qua con trai của mình cô mà việc gì không thích cô nói nói ngay luôn cô nói về luôn không cái này là con nên làm thế này thế kia ừ. thì cô cũng không à, còn ha. con trai mà mà sai cái gì thì vợ nó mách thì cô đánh đánh con trai luôn đấy vẫn còn mấy cái vâng hèn chi đúng rồi đó mẹ chồng đâu có gì đâu mà phải nói vòng qua trai ừ, hình xăm mà còn gọi gọi điện thẳng nói chuyện luôn mà đúng không thật ra hai con người rất là thương nhau có những bà mẹ chồng á là muốn nói gì con dâu là phải nói qua con trai đúng rồi còn con cô dâu á muốn nói gì với mẹ chồng á phải thông qua chồng của mình trời ơi đi lòng vòng nó mệt rồi cuối cùng gọi là tam sao thất bản đó mà con thấy á, gia đình này á nó có những cái điều này rất là hay nè tất cả những thành viên trong gia đình đều rất là tử tế với nhau từ bố chồng lại rất là thoải mái trong cái vấn đề là ngoại hình của con dâu hình xăm hay như thế nào đó bố chồng lại rất là suy nghĩ rất là thoáng và khuyên mẹ chồng để mà mẹ chồng có thể chấp nhận còn riêng về anh con trai thì lại rất là một cách rất là tử tế để có thể cân bằng được giữa một bên vợ và một bên là là là, là gia đình của mình để cho cả hai bên nó không có vấn đề gì mà cứ phải nói riêng với mình và đó là cái cách cư xử của anh chồng nữa đó chứ Đúng chứ không rồi. phải ở đây mình phải ghi nhận là về cái cách cư xử của anh chồng nữa chính xác là như vậy ở trong gia đình á ngày xưa đó người chồng á không có gọi là làm chỉ cầu nối giữa hai người được dạ. thậm chí người chồng con hay sợ mẹ rồi một là sợ mẹ hai sợ à, vợ à, sợ thành ra không có làm không có dám làm chiếc cầu nối còn bây giờ nếu mà hai người đàn ông này phù hợp nữa thì tuyệt vời đó. luôn gia đó. đình này là tuyệt vời chị phải nói là em rất là may mắn dạ. khi em có một gia đình chồng như vậy dạ. tất cả mọi thành viên đều rất là tốt rất là tốt với nhau dạ. rồi những lúc mà con đi làm việc như vậy thì mẹ chồng có giữ con giùm hay là chăm sóc con này kia gì không ờ dạ hiện tại thì ờ, bây giờ cháu đang ở nhà và giữ bé ừ. thì ờ, mẹ thì ờ, đi chợ nấu nướng đồ ăn để mang lên cho hai mẹ con thôi cô có bao giờ chia sẻ với con dâu là cách nuôi con thế nào chăm sóc con thế nào không dạo này các, các bé này thì nó cũng ừ, hấn minh hồi xưa nhiều à. À, theo cách của chúng nó cứ để cho chúng nó thoải mái à. cô hay quá luôn á cô hay lắm luôn thiệt á ủa con thích vậy là ba mẹ em là cũng rất an tâm khi mà gả em qua đây dạ hai bà xui có hay gặp nhau không gặp thường xuyên á. như hai người bạn luôn đúng không môi trường thoải mái lắm và hai ba suối cứ gọi điện ờ, phải thảm với nhau cả ngày trời ờ. ơi nhiều khi còn nhiều hơn em nữa <laughs> mà nhiều khi đây à, à, bé này nhiều khi cứ nói chuyện về mẹ chồng nhiều hơn là mẹ đẻ mình đấy và vâng, dạ. suốt ngày là cứ mẹ đấy tại vì hai người rất là thân nhau mà vâng. dạ. con có quay tiktok chung với mẹ con không dạ có ạ à, quay về mẹ cũng rất nhiều video đấy à dạ. con chỉ đạo mẹ con hay là mẹ con chỉ đạo à, con không chồng chỉ đạo hai mẹ con quay à, nhưng mà mẹ con quay giỏi lắm quay một hai lần là được liên con quay con thì quay khoảng chục lần mới được một cái <laughs> còn mẹ con quay một hai cái là được liên rồi thật ra hôm nay thì à, câu chuyện này nó cũng không có gì để ờ, cái khúc mắc gì giữa hai vợ chồng mình dâu hết phải ờ, giải tỏa hết đúng không rồi cần nó không? chỉ có một chút xíu ở lúc đầu á là mẹ chồng không hiểu về hình xăm thôi còn câu chuyện ngày hôm nay rất là tuyệt vời của linh nghĩ rằng là cái mối lương duyên giữa mẹ chồng nàng dâu của chúng ta đó làm sao có thể kết thân từ cái cặp đôi mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay như những người bạn vậy ha à. hôm nay thì ờ, mà chồng có muốn con dâu thay đổi điều gì hay là muốn con dâu hướng tới điều gì hay không mẹ muốn nhắc con là chạy giờ con phải là à, dậy sớm để ăn sáng đúng giờ thôi à. vì hai cháu nó dậy thì cùng kinh doanh đấy thì nhiều khi nó ngủ với con nó nhỏ thì nó dậy muộn ăn sáng mà 90 giờ thì nhiều khi không ăn sáng luôn mà mẹ cứ bảo là ăn sáng là phải đúng giờ thì mới có sửa cho con bú chẳng hạn đấy cho nên mẹ chỉ mong muốn là con thay đổi cái giờ giấc ăn cho đúng giờ thôi Việc mình tưởng đâu mẹ chồng muốn đề nghị con phải dậy sớm dậy sớm hơn nữa dậy sáng để nấu nhà lâu nhà nhà lâu nhà này kia còn tưởng gì dậy sớm để ăn sáng trời ơi thích cưng ghê em thấy em hạnh phúc hơn liền dạ con thì à, chỉ mong là mẹ bớt làm lại để thời gian để nghỉ ngơi bây giờ cứ thích cái gì là cứ mua không phải tiếc tiền ừ, tất cả là vợ chồng con nam chăm sóc ba mẹ ừ, thôi mẹ à, cảm ơn à, vợ chồng con ừ, đã quan tâm tới ba mẹ <laughs> dạ, con chỉ mong là ba mẹ cứ thích ăn chị thì cứ ăn ờ, thích đi đâu thì cứ đi để ba mẹ sống lâu với bọn con xúc động quá con dâu nói mà rưng rưng nước mắt vậy đó thương mẹ lắm trời xưa giờ tôi chỉ nghe là con chỉ tiếc là chưa báo hiếu cha mẹ ruột thôi ừ. đây là câu chuyện mà tôi mới nghe là con dâu mong muốn báo hiếu cho cha mẹ chồng nhiều hơn nữa à, bây giờ thì à, sẽ có một người xuất hiện ngay bây giờ luôn à, con mời đi ngọc lan đón một người nào ờ, đó giống như là ông bục gì đó ừ dạ xin mời một nhân tố bí ẩn ạ à. dạ chào em dạ dạ xin hỏi em là ai là em là ờ, máy chủ à, con của mẹ Huyên ta à. chồng của Huyên luôn à dạ mời em <laughs> dạ mời em hả ơi anh trai của Quyên Linh á rồi Dạ nãy nhà em tự có mừng qua đặc sản kéo cu đớ À trời ơi mới nhắc này dạ, dạ, dạ, dạ. à, Rồi cảm ơn Ủa tặng của con nữa mình chú Không có hai hộp rồi của con hộp Không tặng mình chú Không chú đừng có vậy kỳ lắm Chú đừng có trên sánh chị hình chú đừng có vậy ừ. Còn không biết ăn kẹo cu đơ đâu Không thích cu đơ Thích cu đơ đúng không? Thích cu đơ <laughs> Cảm ơn gia đình Cảm ơn gia đình rất là nhiều nha bây giờ thì chương trình đã nghe câu chuyện à, của gia đình con Dạ Và nó rất là tuyệt vời con ạ à. Đó cũng là một phần công sức của con góp vào đó đó Đặc biệt chú Quỳ Linh à, gửi lời cảm ơn ba của con Dạ Nếu mà có ba ở đây nè, hay lắm ha ừ. Trọn vẹn Đấy, hôm nay con muốn nói gì với mẹ của con, vợ của con không? thực tế mà nói đi mẹ của con về vợ của con thì nhiều khi con nghĩ con nó con rể <laughs> thành ra cũng thiệt nói như thế nào tủ thân dạ có phá nó cả buồn thì thả cho con giấu <laughs> trong này buồn uống thì từ mà phá vậy thì thành ra cùng dư gì máu đó tình cảm mẹ về vợ luôn như vậy với hai vợ chồng cố gắng làm ăn thì đêm bùi công lao của bố mẹ thôi về vợ thì anh yêu em <laughs> thoải mái vợ gì cũng chỉ mong vợ luôn như vậy thôi vì phải vợ cũng thương con nhiều lắm Dạ, yeah. nói hai vợ chồng kiểu cùng phần đầu tư ban tay trắng để bây giờ đi cùng trải qua khá nhiều thứ thôi nên cùng khá hiểu nhau Cảm ơn gia đình rất là nhiều à, Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện hoang mỹ của một gia đình Đặc biệt là giữa mẹ chồng nàng dâu Chúng ta luôn luôn muốn điều này xuất hiện trong tất cả mọi gia đình Việt Nam và cầu chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi bình yên như thế mãi mãi hạnh phúc như thế dạ. nha nãy đến trên trên đi con có bỏ khóa con đi tặng mẹ với vợ chúc mẹ với vợ luôn luôn xinh đẹp và mẹ hạnh phúc Thằng ơn cháu <laughs> con trai